anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lấy em trong tương lai con chúng ta cho dù gái trai thì vợ yêu ơi hạnh phúc ấy chẳng chỉ dành bà này cảm ơn nhé vợ ơi này cảm ơn nhé vợ ơi dù bao nhiêu khó khăn em vẫn tâm chẳng đời thở than này cảm ơn nhé vợ ơi này cảm ơn nhé vợ ơi bao yêu thương dành cho em cả thôi anh sẽ chắc chắn cho em được vui này cảm ơn nhé vợ ơi này cảm ơn nhé vợ ơi đành dù bao nhiêu khó khăn em quan tâm chẳng lời than